vị và các bạn thân mến trước tiên cho phép chương xin được của đòi cảm ơn tất cả tới tất cả quý vị đang theo dõi video này của chương à, ờ, quý vị ạ sáng ngày hôm nay chương nhận được một cuộc điện thoại rất là sớm từ phía khách hàng thông báo là em đang làm thủ tục nhập viện à, sau khi mà hỏi được bệnh viện thì em có thông báo với chương em đang nhập viện tại bệnh viện công bố viện viện à, ờ, khi mà chưa nghe cái hai cái từ bệnh viện ung thư thì ờ, bản thân trương có thể nói là ờ, chân tay trương dừng rời trách nhiệm thì mình chưa biết được cái bệnh tình của khách hàng như thế nào nhưng mà à, chỉ cần nghe tới hai cái từ là ung thư thôi bản thân trương cũng có thể nói là nói đau bởi vì khách hàng cũng như người tư vấn viên luôn luôn mong muốn khách hàng không phải nhận những quyền lợi nào từ phía công ty bảo hiểm thực sự là sau khi mà nhận được cuộc điện thoại của khách hàng thì uh, trương cũng chỉ tiếp cầu mong cho khách hàng là đừng mắc phải không phải ngay sau đây trương xin mời quý vị vào ờ, theo chân trương vào thăm khách hàng à, quý vị thân mến đây là phòng của bệnh nhân chúng ta sẽ cùng vào thăm à, ờ, thực sự rất là xin lỗi quý vị vì ờ, khách hàng mới phẫu thuật xong nên là khách hàng à, rất là yếu không cái câu chuyện là giữa trương với khách hàng à, đã không được liên lạc khách hàng rất là mệt à, tuy nhiên là có thể nói là cái tin mà trương nhận rất là buồn khách hàng đã mất và cũng rất là may là khách hàng cũng đã kịp sở hữu cho mình hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Daiichi Việt Nam và bản thân khách hàng cũng đã có cái thẻ chăm sóc sức khỏe toàn cầu điều đó có thể nói là điều rất là may mắn cho khách hàng ờ, và nhân đây thì trương cũng ờ, xin cầu chúc cho khách hàng nhanh chóng khỏi bệnh để về với gia đình xin chân thành cảm ơn